Phân tích, dự đoán tỷ số và soi kèo trận đấu giữa Thái Lan và Campuchia diễn ra vào lúc 19 h 30 ngày 2 tháng 1. Thái Lan sẽ tiếp Campuchia ở sân nhà tại trận đấu cuối cùng của bảng A. Và đây sẽ là trận đội chủ nhà Thái Lan lấy vé chính thức để vào bán kết. Bởi vì mục tiêu của họ chắc chắn sẽ là giành chọn 3 điểm. Ở lượt trận gặp Indonesia, Thái Lan đã có một trận hòa đầy may mắn khi phải chơi với đội hình 10 người ở trên sân khi cầu thủ Sanrawat Dikmi bị đuổi khỏi sân ở giữa hiệp 2. Vòng đấu tới, đoàn quân của voi chiến được dự báo sẽ dễ dàng hạ Campuchia ở trong lượt trận cuối vòng bảng ngay sân nhà. Qua đó có thể tránh gặp Việt Nam ở bán kết. Tiền đạo kỳ cựu Tarasin Dangda, chân sút số 1 lịch sử AFF Cup hiện tại vẫn chứng tỏ đẳng cấp của mình khi đã liên tiếp ghi bàn lẫn kiến tạo ở giải năm nay. Các tuyển thủ khác như là Therathon Bunmathan, Adisak Raison, Supanan Burezat Simen Lingbo và Anen Amita hình thành nên bộ khung mạnh giúp huấn luyện viên Alexander Polking tự tin sẽ bảo vệ được chức vô địch mà không cần sự phục vụ của các ngôi sao như là Chanathip Songkrasin. Về lý thuyết thì Thái Lan cho dù đang dẫn đầu nhưng vẫn có nguy cơ bị loại nếu thất bại trước Campuchia, trong khi Indonesia thắng hoặc là hòa Philippines ở lượt trận cuối cùng của bảng A. Thái Lan đang đứng đầu bảng với 7 điểm, cùng điểm với Indonesia nhưng hơn về hiệu số vì thế mà chỉ cần hòa trận này, đội chủ nhà xứ chùa vàng đã giành vé có mặt ở vòng bán kết. Tuy nhiên đây là điều khó xảy ra bởi vì Thái Lan đã cho thấy được là họ đang là đối thủ mạnh nhất của bảng A, thậm chí là mạnh nhất AFF Cup. Cho nên, mục tiêu của đội chủ nhà chắc chắn phải là 3 điểm. Sở dĩ nói thế là vì Campuchia là một đối thủ quá yếu và có nằm mơ cũng chẳng ai nghĩ là họ có thể thắng được Thái Lan ở cuộc so kèo lần này. Trong khi đó, trên lý thuyết Campuchia vẫn còn cơ hội cạnh tranh tấm vé vào bán kết với Thái Lan và Indonesia. Đội bóng xứ Chùa Tháp đang thua hai đội đầu bảng là một điểm. Đây là cách biệt hoàn toàn có thể san lấp khi các đội vẫn còn một lượt trận ở phía trước. Campuchia đang rất hưng phấn sau trận thắng đậm đến 5-1 trước Brunei, nhưng do đang thua Thái Lan và Indonesia một điểm, cho nên nếu muốn có mặt ở bán kết, Campuchia chỉ có một con đường là phải thắng Thái Lan. Dẫu vậy thì đây là điều cực kỳ khó khăn với đội bóng trẻ như là Campuchia, cho dù họ đã chứng tỏ có được nhiều tiến bộ tại AFF Cup năm nay. Tuy nhiên như đã nói, Campuchia là đội bóng của tương lai và mục tiêu cao nhất của họ là đấu trường SEA Games vào tháng năm tới. Cho nên AFF Cup được xem là nơi để họ chui rèn bản lĩnh. Xét về lực lượng, Thái Lan hơn hẳn Campuchia về trình độ và dẫu có tiến bộ thì đội bóng xứ Chùa Tháp vẫn không thể vượt được hơn chủ nhà Thái Lan ở các vị trí trên sân. Sẽ rất khó để đội tuyển Campuchia giành được 3 điểm khi mà Thái Lan được đánh giá nhìn hơn về mọi mặt. Chưa kể, đội bóng xứ chùa vàng còn được chơi ở sân nhà. Cho nên đây càng là bất lợi cho đội khách Campuchia. Nhìn vào lịch sử đối đầu thì hai đội đã đối đầu với nhau một lần duy nhất và cách đây là 50 năm với chiến thắng thuộc về Thái Lan. Khả năng dự đoán đây sẽ là một trận thắng đậm của đội chủ nhà. Về đội hình dự kiến, tuyển Thái Lan, các cầu thủ dự kiến Photochia, Bulmathan, Hemvibun, Hai Brakhon, Purirat, Jojen, Phala, Panja, Kaman, Dangda và Kraisom. Tuyển Campuchia, các cầu thủ dự kiến Keo Soksela, Rion Buôn Hình, Visan, Seut Bahrain, So Susana, O Champolin, Chogon Chanchay, Yêu Muslim, Tessambas và Sati. Về tỷ lệ kèo nhà cái, giống như các trận vừa qua, tỷ lệ kèo trận Thái Lan và Campuchia ở lượt trận cuối bảng A sớm được đội ngũ thiết lập niêm yết ở sân giao dịch. Thời điểm mở kèo nhà cái thì Thái Lan chấp Campuchia với tỷ lệ là 0, 2 và 1 trên 2. Tuy nhiên thì mức kèo này chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn trước khi nhường chỗ cho mức kèo mới là 0, 2 và 3 trên 4. Điều đáng nói, điểm ăn của Thái Lan ở mức kèo này chỉ là 0.70. Tức là đội bóng xứ chùa vàng hoàn toàn có thể chấp Campuchia bao hòa khi trận đấu chính thức khởi tranh. Nhìn vào biến động kèo, có thể thấy được là Thái Lan đang là lựa chọn của phần đông giới đầu tư. Đây là điều dễ hiểu khi nhà đương kim vô địch vẫn chứng tỏ được sự đáng gờm của mình cho dù thiếu vắng nhiều ngôi sao trong đội hình. Sau 3 lượt trận, Thái Lan đã bỏ túi 7 điểm và ghi tổng cộng là 10 bàn để thủng lưới một lần. Một lý do khác giúp Thái Lan chiếm được cảm tình của giới đầu tư là họ rất cần một chiến thắng đậm trước Campuchia để cạnh tranh ngôi đầu bảng với Indo. Do Việt Nam nhiều khả năng sẽ đứng đầu bảng B, cho nên Thái Lan cần về đích đầu tiên để tránh đụng độ với thầy Park ở bán kết. Ở phía đối diện thì Campuchia chỉ có thể đi tiếp nếu đánh bại được Thái Lan. Song đây là một kịch bản khó xảy ra khi họ kém đối thủ về mọi mặt. Đối diện với nhiệm vụ bất khả thi, nhiều khả năng là Campuchia sẽ sớm buông súng, đồng thời mở toang không thành cho đội chủ nhà ghi bàn. Lựa chọn Thái Lan thắng kèo. Soi kèo châu Á Ở sàn giao dịch, Thái Lan được xếp cửa trên. Với cách định giá này thì cửa gây bất ngờ của Campuchia gần như là bằng không. Thái Lan cần một chiến thắng để đảm bảo chắc chắn ngôi đầu bảng, thậm chí là một cơn mưa bàn thắng để tránh rủi ro về mặt điểm số. Ở sân nhà thì Thái Lan cũng đang có phong độ cao với 3 trên 4 trận gần nhất thắng cả tỷ số và kèo châu Á. Nên lựa chọn Thái Lan. Soi kèo tài xỉu Tỷ lệ tài xỉu trận này được nhà cái niêm yết ở mốc là 4, 1 trên 4. Trận đấu hứa hẹn sẽ tưng bừng bàn thắng khi mà Campuchia sẽ phải chơi tấn công với hy vọng tạo ra cú sốc tại Bangkok. Trong khi đó, Thái Lan cũng cần ghi thật nhiều bàn thắng để đua tranh ngôi đầu với Indo. Và đây là cơ hội để các học trò của huấn luyện viên Mano Polking chạy đua giải thưởng vua phá lưới nên lựa chọn cửa tài. Dự đoán tỷ số trận đấu 4-1 nghiêng về Thái Lan. Kịch bản điên rồ ở lượt cuối bảng A. Campuchia loại Thái Lan vào bán kết. Cục diện bảng A vẫn đang trở nên khá khó lường khi mà chưa có bất kỳ đội bóng nào chắc suất lọt vào bán kết AFF Cup 2022. Đều khởi đầu AFF Cup bằng hai chiến thắng để thuyết phục. Thái Lan và Indonesia gặp nhau ở lượt trận thứ ba. Tuy nhiên thì việc bất phân thắng bại với tỷ số một đều đã khiến cả hai phải chờ tới lượt cuối mới biết có giành được vé vào bán kết hay không. AFF Cup năm nay hấp dẫn đến lượt cuối cùng, cũng nhờ Campuchia thi đấu tiến bộ và đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Giành được 6 điểm sau 3 lượt trận. Thầy trò huấn luyện viên Honda vẫn nắm trong tay quyền tự quyết, khiến cuộc chơi không chỉ còn là của Thái Lan và Indo. Ở lượt trận cuối vòng bảng, Campuchia và Thái Lan sẽ đối đầu trực tiếp với nhau khi Indo chạm trán Philippines mà Philippines đã chắc chắn bị loại. Lúc này thì liệu rằng sẽ có những bất ngờ thú vị nào xảy ra? Một kịch bản điên rồ nhất có thể tưởng tượng ra ở lượt trận cuối bảng A. Đó là khi Campuchia đánh bại Thái Lan để hiên ngang giành quyền vào bán kết. Khi đó chỉ cần một trận hòa trước Philippines là Indonesia cũng sẽ giành vé. Với người hâm mộ thì việc Campuchia đánh bại Thái Lan là rất khó. Tuy nhiên với những gì đã thể hiện ở giải năm nay, các cổ động viên của Campuchia hoàn toàn có thể hy vọng vào đội nhà. Trường hợp còn lại để Campuchia vào bán kết là cầm hòa được Thái Lan và mong chờ Indonesia xảy chân trước Philippines. Khi đó, hai trận đấu diễn ra cùng giờ phải thỏa mãn được cả hai điều kiện. Campuchia phải có được kết quả hòa trước Thái Lan và Indonesia thua Philippines với cách biệt lớn hơn 4 bàn thắng. Khi đó thì Campuchia sẽ đi tiếp vì bằng điểm nhưng lại hơn hiệu số. Có thể thấy rằng là cả hai kịch bản để Campuchia có thể đi tiếp tại AFF năm nay đó là tương đối khó. Tuy nhiên ở trong bóng đá